Chào tất cả các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha Thì hôm nay mình à, làm video này giới thiệu về cho các bạn cái dòng máy đánh bài bên mình Từ giá thấp tới giá cao <clears throat> Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái dòng máy giá tầm trung phù hợp với túi tiền của tất cả các bạn Thì um, dành dạ, cho những bạn nào mà muốn chơi bộ môn và lá bịp mà túi tiền cạn hẹp thì à, mình à, mình chơi con dòng máy này nha đây trên tay mình là một con máy A10 đây Samsung A10 nha các bạn bên mình là máy mới hoàn toàn 100% nha các bạn đây con máy này được uh, thiết kế rất là nhỏ gọn nè hỗ trợ nghe gọn nhắn tin cho các bạn nha lên mạng đồ các thứ bình thường luôn này các bạn rất là nhạy luôn à, rất là nhạy luôn nha các bạn bắt wifi rồi bình thường nha <clears throat> đây bạn thấy chưa nghe gọi rồi bình thường thì bỏ sim vào nghe gọi bình thường thì con máy này nó hỗ trợ cho các bạn chơi bộ môn bài đá bịp thì à, hỗ trợ cho các bạn chơi bài cào nè bài liên nè bài phỏm này thì bây giờ các bạn ờ, theo dõi video mình sẽ hướng dẫn cho cách chơi và xem cái độ nhanh nhạy của con máy nó mang lại cho các bạn như thế nào nha này các bạn nhìn qua lại con máy nè thiết kế rất là đẹp nè con máy này được uh, sạc bằng cái dây sạc Samsung Oppo bình thường nha rất là thông dụng nè pin của nó là pin khối này còn máy bên mình là máy mới 100% các bạn nha Và bây giờ mình sẽ test bài test xem là bài bài như thế nào Thì bắt buộc các bạn à, là phải tuôn được bài của mình vào nha Mà bài là bài máy nha các bạn Thì bên mình có rất là nhiều loại bài, những loại bài trên thị trường Thì các bạn nào mà cũng muốn cái bài gì thì cứ à, liên hệ bên mình, bên mình đều có hết nhé thì một uh, con máy đó thì đều có một cái mật khẩu một con một khẩu vào máy thì khi mà các bạn có mật khẩu riêng á thì à, để tránh trường hợp mà người ta lấy máy của các bạn vào thì à, khó phát hiện ra được nha thì à, đây bây giờ mình sẽ vào phòng chờ cho game này máy mới là chưa mua được trò chơi nha các bạn thì mình giờ mình sẽ thử cho các bạn này bây giờ mình thử băng môn bài cào con này nó hỗ trợ cho các bạn là báo nhà lớn nhất nhà lớn nhì bỏ lá bên cái nha các bạn rồi còn camera là nó ở phía trên đầu đây camera là phía trên đầu nha mọi người đây Thôi bây giờ mình sẽ đặt bài nè thì cái khoảng cách đặt bài của cái máy này thì các bạn nhớ chú ý này đây không quá gần cũng không quá xa nha thấy chưa đặt là đã báo rồi nha báo báo nhà số 3 lớn nhất đặt bài là đã báo rồi nha các bạn đây mình chia nè nhà số 3 lớn nhất nè đó thấy chưa đó rất là chính xác nha đây nhà số 3 nha các bạn 7 điểm nè rồi mình chia thêm vài ván nữa thì cái khoảng cách đặt bài của chiếc máy này thì các bạn nhớ theo dõi là mình à, đặt như thế nào thì khi mua máy về thì các bạn cứ mang à, ra tập cho quen rồi mang lên sòng chơi cho tự tin nha đây không quá gần cũng không quá xa nha đây camera nó ở trên đầu máy nè đặt bài nè 3 này 3 Đó 4 này Và chia nhà số 4 lớn nhất nhé tám điểm đây các bạn, thấy chưa? Thấy chưa mình chia hai ván đều ờ, chính xác, báo rất là nhanh luôn. Đặt bài là báo rồi nha. Rồi mình chia thêm vài ván nữa. đây đặt bài này đặt xuống này ngày số 3 này ngày số 3 này ngày số 3 này bài tiên này các bạn thấy chưa 9 điểm ngày số 4 9 điểm không bằng vậy rất là rõ luôn nha các bạn thì đây là máy mới nó chỉ cho mình thử được ờ, một khoảng thời gian nữa thôi nha thì con máy này nó hỗ trợ cho các bạn nè khi mà các bạn vào sòng á có người vào sòng có người vào thêm á vào thêm một người thì các bạn chỉ cần điều chỉnh điều chỉnh là bấm nút âm lượng đây lên một người nè nè 5 người này khai báo này còn một người ra thì các bạn bấm nút đây bốn người khi mà đã về chơi bắt đầu nhân thế này chỉ cần tắt nguồn đi cái xong đặt uh, máy xuống đây rồi các bạn đặt bài thôi nha nha các bạn các bạn thấy rất là dễ chơi thì chỉ cần các bạn mua máy về và tập luyện quen quen tay á mình quen cái chỗ khoảng cách đặt bài thì các bạn chơi được thôi nha khi mà các bạn chơi thì nhớ là chỉnh vào chế độ chế độ tai nghe thì con máy này sẽ được kết nối một cái tai nghe rất là nhỏ một con tai nghe rất là nhỏ nha các bạn siêu nhỏ luôn đây đây là con tai nghe để đi kèm với con máy của các bạn nè tai nghe này thì các bạn chỉ cần lắp pin vào và đeo vào thôi thì nó thiết kế siêu nhỏ thì chắc chắn với các bạn một điều là không bao giờ mà phát hiện ra được nha con này sẽ được uh, lắp pin này vào nè <clears throat> Con pin này rất là thông dụng khi các bạn có thể ra ngoài tìm điện à, tìm đồng hồ mua. Con pin này chơi được rất là lâu nha. Thời, thời gian đeo tai nghe là rất là lâu nè. Rồi khi mà <clears throat> khi mà các bạn mua máy của mình thì bên mình sẽ tặng cho các bạn một cây bài, một tai nghe và một hộp pin tai nghe nha các bạn. Thì các bạn có muốn tư vấn gì thêm thì cứ liên hệ số điện thoại ở trên và hoặc là tới tận nơi địa chỉ bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình Hà Nội để nhân viên có thể tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nha các bạn lên tới tận nơi để nhân viên test máy cho các bạn xem được thì các bạn mua rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình xin chào và hẹn gặp lại